hello yeah. hello cô chú ơi chị à cô chú hello <laughs> xin chào cô chú ơi xin chào cô chú hello tất cả mọi người thì hôm nay là ngày thứ ba mình ở Scotland hôm nay à, cả gia đình mình sẽ đi um, đi đâu chị chị muốn um, đi đâu shopping shopping gì ngày nào nó cũng ngồi đi shopping hết trơn á hôm nay mình sẽ đi à, lên tàu nha mình sẽ đi lên tàu mình đi dạo à, xung quanh ờ, một trong những cái bờ hồ lớn nhất ở Scotland ha Tôi no. dọn ngắm cảnh hả con ngắm no. Dạ. cảnh ờ, hồ cảnh núi nè phong cảnh hữu tình ở ờ, Scotland rồi đi một vài nơi nữa à, bây giờ mình cùng đi <laughs> ha nào dẫn cô chú đi với chi ha no. chi say yes Nào. đi xong rồi một hồi đi shopping sao ok Nào. chứ what you want swimming pool à. swimming pool chừng hồi nữa về nhà mới swimming pool mới sáng sớm ra 6 giờ nó dậy nó đòi đi đi đi vô cái cái hồ này bơi nè cô chú hôm qua nó ngâm ở trong đó hơn cả ừ. tiếng đồng hồ luôn ok let's go nha one two three go <laughs> vị lên cái tàu này để đi ờ, dạo quanh cái hồ này các bạn mọi người đang đợi nè quá trời đông luôn để cho những người ở dưới tàu lên hết xong rồi mình ờ, sẽ đi xuống hả Thank you. I have the pleasure today of being your skipper captain and on board we also have Archie who is the senior captain and Maggie who's down below. Uh, just a little bit of health and safety just before we begin. On each side of the wheelhouse we have two life rafts. The life rafts are more than capable of carrying everybody on board with a combined capacity of 95 people. So There'll be lots of space for everybody if we needed it. Yeah. Downstairs in the cabin, underneath the seats, there's that's where the life jackets are kept. If you have any questions about how to don life jackets came or when it was seen climbing over the hills towards the Ở giữa cái hồ này có một cái à, đảo nhỏ này các bạn. Ở trên à, cái đảo nhỏ đó cũng có một cái lâu đài nữa nhưng mà bây giờ lâu năm quá đó cũng bị à, đổ mục nát rồi các bạn cũng bị sập rồi In the old days, it was a sign of your wealth, how big your castle was. So all the trees which is camouflaging it at the moment wouldn't have been there. And it would have been quite a sight. So it's approximately 96 miles in length to West Island Bay. But I'll talk to you a little bit more about that in a moment, because we're just passing the Inversnaid Hotel. This was built originally way back in the 17th century by the Duke of Montreux. The original building is the place with the White Porch, which is still the original entrance to the hotel since then, it's been expanded over the years and now can accommodate 200 veterans. Unfortunately, it's a bit of a pain to get there. It's a 16 mile single track road. <laughs> but we do provide a ferry service in But Mr. Rodroy, he was a bit of a crook, really. He decided because of the bad times he and his family had been having he would declare bankruptcy and only give a small portion of the money that he borrowed from the people. Rồi chị đâu Peekaboo người ta kìa Peekaboo Là chị Peekaboo kìa <laughs> sao vậy? Sợ hả? Đâu? chị nãy giờ ngồi đây nó nó chơi peekaboo với lại cái ờ, cái ông cụ kế bên nó cô chú which comes along here. So as it gets more, more finishes in Glasgow and it goes all the way up the banks of the River Clyde over here to Loch Lomond then over to the Gear Loch, Loch Long then up to Ranchmoor and then into Glencoe Connor MacLeod of the Clan MacLeod was born on the banks of Loch Shiel. If you believe in Highlander the movie. Let go. Let me walk this way and see. Oh no, it's all the way up the top. <sighs> <sighs> bây giờ mình đã kết thúc cái chuyến ờ, đi tàu rồi các bạn mình sẽ leo lên trên cao trên này nè nhìn cái cảnh xung quanh ngoài đây xong rồi sẽ đi ăn nha mọi người <laughs> đây có một cái à, nhà hàng nằm cạnh bên bờ hồ nè các bạn mình sẽ đi vào để ăn trưa nhưng mà hơi lạnh cho nên mình ngồi bên trong chứ mình không có ngồi bên ngoài mọi người Looks delicious.